giáng hồng sẽ dành phần ai quân khu 7 phải tập hợp xe cứu thương của chính quân khu và một số đơn vị trên địa bàn quân khu do Bộ Tổng tham mưu chủ trì để bảo đảm xe cứu thương cho thành phố Hồ Chí Minh có ngay trong ngày hôm nay và ngày mai. Rất mong chúng ta cố gắng. Đã vất vả thì cũng không làm sao được ai cũng nghĩ ai cũng nhớ ai cũng nhìn thì chúng ta là chỗ dựa tin cậy để cùng nhau dập dịch cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chỗ dựa tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân thì chúng ta hãy là những chỗ dựa vững chắc rất mong các đồng chí như vậy về trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lên mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca dù rằng đời ta thích hoa hồng kẻ thù buộc ta ôm cây súng ta yêu sao on